Hello cả nhà, lại là Toàn đây Thì sáng hôm nay Toàn à, tiếp tục đi vào tuyến 4 để mà xem à, tiến độ thi công của tuyến 4 như thế nào Thì như cả nhà thấy đây Thì à, cái mà Toàn thích thú trong buổi sáng ngày hôm nay Là vừa vào tới tuyến 4 thì thấy xe đang làm Đây cả nhà à, Công trình đang làm này, xe, xe đang làm rồi cả nhà à, Xe này thì đang gọi là à, ủi đất, sang lấp mặt bằng Còn bên kia, xe bên kia là đang múc đất chứ à, chờ đất đi sang lấp từ cái chỗ cao á đi xuống tới chỗ thấp cả nhà thấy không hiện tại ở đây là à, tiếng 4 này, đang được làm ờ, dự kiến thì à, chắc tầm à, chỗ này thì tầm khoảng à, vài ngày nữa là xong làm từng đoạn từng đoạn đây quá đã luôn cả nhà hiện tại là đang được uh, ủi xe này gọi là xe gì ta xe này xe, xe băng băng đất à, còn bên kia là đang được múc đất cả nhà thấy không ạ thì uh, hôm nay uh, toàn vào đây để mà review cũng như là cập nhật cái uh, tiến độ thi công của tiếng 4 cộng với uh, lát nữa toàn uh, lại chỗ mới lô đất chính lô đất mà chú gửi cho toàn bán xí chú gửi cho toàn bán xí thì uh, lát nữa toàn sẽ về về lại đấy còn trong cái video này thì toàn sẽ quay cập nhật cái uh, tiến độ thi công của cái tiếng 4 này quá đã luôn cả nhà ơi à, cả nhà nào mà hiện tại mà đang theo đuổi ờ, khu công nghiệp Bigamax Đồng Phú á, cả với ờ, đầu tư vào các tiếng á, thì nếu thấy video này thì chắc là cũng gọi là sung sướng á. Nghe bản thân toàn toàn cũng sung sướng à, tại toàn có đầu tư ở đây một lô rất là sung sướng luôn cả nhà. Thật sự là vậy. Thấy tiến độ thi công làm như thế này là rất rất là nhanh luôn. Toàn không nghĩ là ngày hôm nay ờ, cái xe rồi nó sẽ làm ở đoạn này nhưng mà khá là là bất ngờ là ngày hôm nay vào thì xe vào trong này làm đoạn này rồi sang lắp mặt bằng này mới giai đoạn là khởi công và sang lắp mặt bằng cả nhà còn nhiều giai đoạn nữa lắm nhưng mà dự kiến thì tháng 4 năm 2022 thì sẽ à, thông tuyến này nha cả nhà và tầm khoảng tháng 4 năm 2022 luôn sau khi mà thông tuyến à, số 4 này á thì à, BKMX Đồng phố sẽ bắt đầu khởi công à, thì cả nhà nắm thông tin nha thì trong quá trình toàn đi review cái tiếng này á cập nhật cái thông ờ, cái tiến độ làm cũng như là ờ, tiến độ thi công á thì ờ, toàn thông tin về khu công nghiệp BKMX luôn khu công nghiệp BKMX thì có tổng quy mô là 6.300 hecta trong đó là có 3.100 hecta là vừa khu công nghiệp và 3.100 hecta là vừa khu dân cư người 18 định cư và còn 100 hecta thì vừa lĩnh vực là thương mại cơ sở vừa trung tâm thương mại rồi đường xá này kia nha cả nhà nói chung là là và cơ sở hạ tầng đó cái nhà thấy bên kia xe lưu không bên kia xe lưu này cả nhà quá đẹp luôn nha nhà cái này chỗ này là cái chỗ mà những con suối mà hôm bữa trước mình uh, review cái video trước này trên tiktok của kênh youtube á cả nhà có thấy không ạ à? cả nhà thấy thì cả nhà nhớ cho mình uh, một like một xe nha cả nhà cộng với à, ở cái cả nhà xem lại cái video đó cái nhà xem lại cái video đó nha cả nhà đây xe lưu đang làm đây quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi đây là đoạn ấp đồng sơ nha cả nhà đoạn này đoạn ấp đồng sơ à, đang đang đang đang ủi xe lắp quá đã luôn cả nhà đây đây cả nhà thấy không đây là xe xe lưu nếu toàn đi lại đây cho nó gần hơn nữa nha cả nhà ha cả nhà yêu thích toàn thì nhớ bấm đăng ký kênh chia sẻ và follow cho toàn nha đây toàn lại quay lại cái con suối này rồi toàn rất là có duyên với con suối này Đó. toàn rất là thích uh, mua một lô đất tại con sứa này nha cả nhà à, cái ờ, lô đất kia khá là đẹp khá là bài bản xe đang làm thích quá cả nhà ơi tiến độ thi công rất là nhanh nha cả nhà đó, đây là đang à, sang bằng phẳng ờ, đất này đó là xe xe xe xe cẩu múc đất đổ lên trên trên xe kia xong rồi xe lùi xuống đổ và cái xe lưu này sẽ à, đầm xe lưu này sẽ lưu qua lưu lại là đầm đất đó. và chỗ này ngay vị trí này sẽ là cái cầu trên tuyến số 4 này có nhiều suối lắm nha cả nhà cực kỳ nhiều suối luôn nếu mà quay đủ á nếu mà quay đủ mà từ đầu à, từ đầu tiếng cho đến à, cuối tiếng á mà nói ở suối á, thì tao chưa biết chính xác bao nhiêu nhưng mà còn thấy cực kỳ nhiều thì khi, sau khi mà à, tiếng số 4 mà làm giai đoạn mà, mà san lắp mặt bằng như thế này mà thông hết á có toàn có điều kiện mà toàn chạy xe máy á toàn quay tổng hợp thử xem là mấy con suối nha suối nước ừ, chảy cực kỳ đẹp luôn đúng không cả nhà nhà có ờ, ai có ai hay là có khách hàng nào cũng như là có nhà đầu tư nào đã đầu tư vào tuyến 4 rồi thì thì hãy comment nha hãy cập nhật cho ờ, sản phẩm nha cả nhà để cập nhật sản phẩm rồi bây giờ thì mình sẽ à, đi vào à, bên trong mình sẽ quay những cái lô đất của mình rồi cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ follow và đăng ký kênh cho mình nha ha mình thông tin thêm thì à, từ vị trí này mình ra hướng này nè cả nhà hướng này của mình á hướng mà các xe cẩu mà đi thẳng ra ngoài kia á thì hướng này là vừa đường DT741 cũng như là vừa trung tâm hành chính huyện đồng phú nha còn hướng ngược lại hướng ngược lại là hướng này này đang hướng ngược lại là hướng này cả nhà thấy ạ hướng ngược lại là hướng này này đó hướng đi vào đây này thì uh, sẽ đi vào chính lô đất của mình kèm với uh, những cái vị trí đất mà hiện tại mình đang uh, à, sale off ở đây à, mình đang sale ở đây thì theo hướng này là vào Bicamex khu công nghiệp Bicamex thì từ vị trí này vào Bicamex còn tầm khoảng 3 cây hoặc 4 cây nữa nha cả nhà đó. từ vị trí này vào khu nghiệp mấy tầm 3 cây hoặc 4 cây cái đó là mình nói nha còn thực tế đây thì mình thấy có nhiều bạn sale à, là tầm khoảng à, hai cây có những bạn thì sale tầm khoảng một cây rưỡi à, nhưng mà theo mình tầm khoảng là à, ba cây ba cây chính xác 3 đến 4 để mà cả nhà dễ hình dung hơn và nghi trị vị trí này là vị trí ấp Đồng Sơ nha cả nhà đó. và tiềm năng về tiếng số 4 tiềm năng của tuyến số 4 như thế này là một trong những tuyến mà kết nối từ đường DT 741 trung tâm hành chính đi vào bên trong khu công nghiệp có tổng chiều dài là 8,2 km và lộ giới là 42 m như các nhà thấy lộ giới 42 m rất là đẹp rất là rộng và đây là một trong những tuyến đường tạo lực gọi là tạo lực 4 nha và xung quanh sau khi mà tuyến đường này hình thành thì xung quanh tuyến số 4 này sẽ có những cái tiện ích cũng như là khu tái định cư à, những khu trung tâm thương mại mà khi mà BKMX cũng như là tỉnh Bình Phước đã đang và à, gọi là à, trên quy hoạch hiện tại đang là trên quy hoạch một trên một ngàn và sẽ có một số chính à, chính chính xưa nữa thì à, đến khi nào mà có bản đồ quy hoạch cũng như là có quyết định một trên năm trăm về khu công nghiệp thì chúng ta mới biết chính xác là ở trên các tuyến cũng như là bên trong khu công nghiệp thì có những vị trí nào nhưng mà chắc chắn thì khu tái, tái định cư là chắc chắn phải có này à, rồi khu uh, dịch vụ thương mại chắc chắn cũng phải có này rồi uh, ở khu uh, công nghiệp à, thì chắc chắn cũng phải có đặc biệt là trên tuyến bốn này có rất là nhiều vị trí tiềm năng rồi đây mình nhìn lại hướng đi ra đường DT741 cộng với trung tâm hành chính một xíu nữa ha rồi chúng ta sẽ kết thúc video tại đây và ngay chỗ này là con suối này rồi thì à, hướng này là đường ra đường DT741 nha và hiện tại là xe đồ đang được làm khá là nhiều có xe lưu xe ủi xe à, chở đất à, xe máy múc à, rồi à, hướng này là vào bên trong khu công nghiệp Bicamac thì đang có cái xe mà ban đất à, cũng đang ban đất mà bàn làm thì à, cả nhà hình dung này xe này đúng không à, tất cả những xe này ban đất này nó bằng phẳng hết xong cái rồi uh, con suối này chắc là cũng phải lắp một đoạn đây đó, làm lắp một đoạn xong rồi sau đó là cho xe cho cho cho tất cả các xe kia bắt đầu đi qua đây từ ba hướng bên này bắt đầu làm đoạn này à, làm đoạn này đổ đất đổ đất cao lên bằng cái hướng bên kia xong ấy là nó hình thành à, rồi đi vào bên trong kia là khu công nghiệp thôi thì mình xin kết thúc video này tại đây thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào lô đất của mình để mình review cả nhà xem những cái video ờ, ở tiếng 4 này của mình nha cả nhà nhớ follow thả tim à, nếu youtube thì đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha cả nhà rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau ạ à.